So châu bê thấp mi cao ngàn hoa yên bình hơn bầy chim múa bạch bạch thu quỳ câu chim ngoài diêu dĩ canh vô vô trầu độc đông đông vượt trên non non gót gì dưới suối ngàn nắng nắng véo vót trời bầu gió mát trăng thành trời một lên trên ngàn lắm cả hoa sớm bay bất bước vào ra sớm chiều chiếc cỏ mây nằm chiếu vai đèo ý à, à, à, à. lầm lầm tài rồi bén ban ra bốn phương hội họp đề đàn tháng nước này ban cho đồng tiền tốt tốt lời rồi bồng lột cho về đến đây càng nhiều ban cho đồng xài nhất nhân gian liều Y hồi hộp thì đã tan này bán cho tiền tốt đua dày bông lộc cho lắm về đây càng nhiều bán cho dài nhất giang liêu bông lộc cho nhiều hôm ngoái năm xưa thanh đồng này khuya sớm phụng thơ ba mươi một một mười tớ hồn dặm ba mươi một một hôm dầm mười tớ tiết linh đang hăng hăng trên ngàn đôi tay tiên hai mà phùng dung đôi tay tiên hai bông hoa kia là hoa cúc hoa mai là bông hoa sắc hoa bông hoa màu đen tiếng hát xa vời ngô đồng phượng sou super, eu sou